dòng tiền lớn là gì dòng tiền lớn là dòng tiền của các tổ chức các big boy các ngân hàng các định chế tài chính lớn à, khi một cổ phiếu tốt thì thường là các tổ chức định chế lớn họ có thể mua một lượng lớn cổ phiếu làm cho cổ phiếu gia tăng và khi quan sát về những biểu đồ tuần biểu đồ ngày thì bạn thấy rằng là những phiên mà khối lượng lớn và giá tăng mạnh và những phiên giảm điểm khối lượng thấp đấy là những cái phiên mà chúng ta thấy là dòng tiền lớn tham gia vào và quá trình này chúng ta gọi là quá trình tích lũy nếu một cổ phiếu được tích lũy với dòng tiền lớn thì sớm hay muộn cổ phiếu cũng sẽ tăng.